Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tính chất hóa học của nó. Nó là axit mà, đúng không? Chúng ta sẽ đề cập đến tính axit của nó, đó là tính axit yếu. Thế tại sao nó là axit yếu? Đơn giản thôi, à, nó là giấm ăn, đúng không? Nếu là axit mạnh thì sao? Thì chúng ta ăn vào nó có lợi cho sức khỏe không ạ? Không có lợi sức khỏe chút nào cả. Vậy thì chắc chắn ở đây nó sẽ là một cái axit đặc có tính axit nó yếu đi, đúng không? Đó, đấy là mình mình đang nói về cái cái mức độ ở trong thực tế mình gặp phải Đúng không? Mình dự đoán lên tính chất hóa học của nó. Như thế có được không? Đó. Hóa học nó chỉ là những cái gì liên quan đến thực tế hàng ngày của ta thôi mà, đúng không ạ? Ờ, do có nhóm COOH nên axit acetic có đầy đủ tính chất hóa học của một axit. Chính xác ra nhé. Cái trong cái nhóm trước này ấy, thì nó sẽ có cái anh hero. Đây, nó có anh hero này. Đây, chính xác ra là nó có cái anh hero này để gây ra cái tính axit của nó. Được chưa? Đó. Được chưa? Thế còn ờ, cả cái cả cái nhóm COH này gọi là chức của ảnh axit. Đúng chưa? Ok. Thì lát nữa mình sẽ khai thác cái yếu tố chính ở đây, axit này. Nó tương tự như axit vô cơ nhé. Axit vô cơ thì khi mình viết axit vô cơ như thế này, axit vô cơ đi. Ừ, axit vô cơ thì thầy có thể lấy ví dụ cho các em. HCl như thế này chẳng hạn. Hay là H2SG4 vân vân